Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay ở trong một cái group khá là hữu ích của chúng mình. Giống như chị đã hứa hẹn cùng với các bạn thì chúng mình sẽ có một cái buổi tổng ôn kiến thức các tác phẩm Và cụ thể là ngày hôm nay chị sẽ cùng đi với các bạn về việc tổng ôn các kiến thức các tác phẩm thơ Nếu như bạn nào đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé Ok xin chào, xin chào các bạn, chị đã thấy những bạn đầu tiên rồi Chị chào Thanh Ngân, chị chào em Ok xin chào Hà Thị Huyền Trang, xin chào em Xin chào các bạn Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Rồi, chị xin chào Bảo Châu nhá, chị chào em Chị chào Thành Vân Một uh, gọi là học sinh rất là chăm chỉ của học văn chị Hiên đúng không? Thành Vân ở mặt trận nào cũng thấy xuất hiện Thực sự luôn đấy, phải cho danh hiệu fan cứng luôn đấy Ok, xin chào Việt Phùng, xin chào Vân An, xin chào các em Xin chào Phạm Thương, xin chào em Xin chào Vũ Nhi Hello các bạn, xin chào các em Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi phát trực tiếp ngày hôm nay của chị Ok, xin chào Linh Vũ, xin chào Minh Ngọc, xin chào Ngô Thiên Vương Xin chào các bạn các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ à, lại được đồng hành cùng chị Rất vui vì được đồng hành, tiếp tục đồng hành cùng em Cảm ơn em rất nhiều nhá Xin chào Hoàng Mến Xin chào em Càng ngày càng có nhiều bạn rồi nhở, đúng không? Ok, xin chào Nguyễn Thị Hiền Xin chào em Xin chào Nguyễn Hiền nhá Xin chào các bạn Hello Xuân Bích Rất là nhiều bạn đang gửi lời chào tới chị Ok, xin chào quý em, xin chào em Rất nhiều bạn đang gửi lời chào tới chị ở trong buổi tối ngày hôm nay Rất cảm ơn các bạn bởi vì các em đã dành cái sự quan tâm cho chị ở trong buổi ngày hôm nay Xin chào Hoài Thương <laughs> Chào bạn yêu, xin chào Tâm Thư Xin chào em Các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ là một cái buổi tổng ôn kiến thức Và cụ thể của buổi ngày hôm nay sẽ là buổi tổng ôn các kiến thức các tác phẩm thơ Câu hỏi đầu tiên mà chị muốn đặt ra cho các bạn ở trong ngày hôm nay Đó là những bạn nào ở đây còn cảm thấy mình đang bị mông lung về việc là Mình học kiến thức nền mà chưa chắc không ạ? Bởi vì các em cũng biết rằng là trong câu nghị luận văn học của chúng mình ấy Sẽ có những cái yếu tố rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể đạt được điểm cao Nếu như chúng ta muốn có 8 cộng Đúng không ạ? thì chắc chắn là cái câu nghị luận văn học của chúng mình phải là được 4 trên 5 điểm là ít nhất thì chúng ta mới mong có cái cơ hội 8 cộng đúng không? Nghị luận văn học phải được 4 trên 5 điểm. Mà để đạt được 4 trên 5 điểm của cái câu nghị luận văn học này ấy, thì cái phần kiến thức nền của các bạn là một cái phần cực kỳ quan trọng. Và chị nghĩ rằng đây cũng là cái mảng kiến thức khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi nhất. Chị thấy nha Ngọc Quỳnh, chị thấy nha, chị thấy, chị có thấy nha. Đúng không? Cái phần kiến thức nền này chính là cái phần kiến thức khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi nhất Ai đồng ý với quan điểm này giơ tay ạ? Bởi vì nó quá nhiều ấy Hello, xin chào Chu Thị Thu Trang, xin chào em, xin chào Kiều Diễm, xin chào Vũ Nhi Rất nhiều bạn đã đang vào xem phần phát trực tiếp này rồi Ai đồng ý với chị ạ? Xin chào Đào Thị Huyền, xin chào em nhá, chị nhìn thấy em rồi Rồi các bạn ơi, ai có ai à, có ai đồng ý với chị quan điểm này không ạ? quan điểm chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng là để có thể đạt được 8 cộng văn thì chắc chắn là cái bài nghị luận văn học của các bạn ít nhất phải được 4 trên 5 điểm. Đúng chưa? Chắc chắn là như vậy luôn Mà để được 4 trên 5 điểm cái câu nghị luận văn học này Thì cũng chắc chắn một điều rằng là Ở trong cái phần kiến thức nền này các bạn phải cực kỳ là vững Các bạn phải cực kỳ là vững luôn Chắc chắn là như vậy Đấy thế nên là Có những bạn nào đang cảm thấy mông lung về việc kiến thức nền của mình Vẫn còn đang rất là kém không ạ có bạn nào đang cảm thấy là cái mức kiến thức nền mà để mình làm cái câu này thì chắc mình chỉ được khoảng tầm 2,5 trên 5 thôi Hoặc 3 trên 5 thôi không ạ Mà khi mà số điểm của các bạn trong công nghị luận văn học càng nhỏ đi Thì đồng nghĩa với việc cái cơ hội được 8 cộng văn cũng đồng thời giảm xuống Và đây là cái điều mà không ai mong muốn cả Chắc chắn là như vậy Không ai mong muốn điều này Chị nghĩ rằng bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian để cố gắng đâu Và chị muốn bật mí cho các bạn một cái cơ hội cuối cùng để các em có thể củng cố kiến thức nền cho mình. Bởi vì sau này, kể cả các em có muốn học kiến thức nền thì chị cũng không còn khóa kiến thức nền cho 2K3 nữa. Và đây là cái khóa học kiến thức nền cuối cùng dành cho các bạn 2K3. Cũng là cái cơ hội cuối cùng để các em có thể củng cố cái phần này với một cái mục tiêu là chúng mình sẽ đạt được 4 trên 5 điểm câu nghị luận văn học. Được không ạ? Chị nghĩ rằng đây không phải là mong muốn của riêng bản thân chị đâu Mà là mong muốn của tất cả các em đang ngồi xem phát trực tiếp này Tại sao các em lại ngồi ở đây? Lý do các bạn ngồi ở đây chắc chắn rằng 100% đều mong muốn là sẽ được 8 cộng văn Được không ạ? Được 8 cộng văn và được, được đạt như cái mong muốn của chính bản thân mình Chắc chắn là như thế được không ạ? Và đây, chị muốn nói với các bạn về cái khóa học cuối cùng Đó là khóa học kiến thức nền qua video Ngày hôm nay thì chị đã khai giảng khóa học này rồi Và đây là khóa học cuối cùng để các bạn có thể học kiến thức nền cùng với chị một cách hiệu quả nhất Chị nói luôn nhá, sẽ không có thêm bất cứ một cái kiến thức nền nào nữa đâu không có thêm bất cứ một khóa kiến thức nền nào cho các bạn nữa đâu. Mà bây giờ các bạn chỉ còn có 120 ngày thôi, chứ không còn nhiều. Chỉ có 120 ngày thôi ạ. Chỉ còn đúng 120 ngày thôi ạ. Thế nên nếu như những bạn nào mà muốn đăng ký khóa học kiến thức nền để từ giờ đến khoảng hết tháng 3 mình củng cố được cái phần kiến thức quan trọng này thì hãy tìm đến cái khóa học này các bạn nhé. Ok chưa ạ? Các em có thể chủ động nhắn tin cho chị Huyền Vũ hoặc là các bạn có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn Ok chưa ạ? Chúng mình sẽ có 30 buổi học kiến thức nền cùng với nhau Cộng thêm với đó là 10 buổi chữa bài tập về nhà Tổng cộng chúng mình sẽ có 40 buổi Và chúng mình chỉ cần học trong vòng 10 tuần thôi Là chúng ta sẽ thu lượm được cái phần kiến thức mà chúng ta đang cần quan tâm Đó chính là phần kiến thức nền Nhá, thế nên những bạn nào mà bây giờ đang cảm thấy mông lung đang cảm thấy muốn ôn lại kiến thức nền một cách khoa học bài bản, đang thực sự mong muốn được 8 cộng văn, thì các bạn hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên hoặc nhắn tin cho chị Huyền Vũ. Ok không ạ? Đây là cái thông tin đầu tiên chị muốn cung cấp với các bạn ở trong cái buổi đầu mà chúng mình tổng ôn các tác phẩm này. Thật ra chị nói thật nhá, nếu như mà các em mà chưa học ấy, hoặc là các em chẳng nhớ vấn đề gì ấy, thì cái cái câu chuyện chúng ta nói với nhau về cái tổng ôn nó mệt mỏi lắm, thực sự là như thế. Nó mệt mỏi lắm được không ạ? Nhá, mệt mỏi lắm Nên là chị thì chị mong là bản thân các bạn sẽ cố gắng học thật là kỹ cái phần này Các em mà học được kiến thức nền giống như kiểu các em làm chủ cuộc chơi luôn đấy Thực sự là như vậy Làm chủ cuộc chơi luôn đấy Và hiện tại thì nếu như nhóm 3 người cùng đăng ký Thì sẽ có ưu đãi cực kỳ lớn về học phí đấy Nên các bạn có thể chủ động tìm hiểu nhá Có trợ giảng ke 24 trên 7 Có bài tập về nhà và chị tin chắc chắn một điều nếu như các em là những người học thực sự nghiêm túc thì chắc chắn là cái khóa học này sẽ đem đến cái những cái điều cực kỳ thú vị cho các em và các em sẽ cảm thấy là mình không hiểu vì sao trước đây mình học kiến thức nền như thế nào mà bây giờ lại không vào. Được không ạ? Mình lại học không vào như thế này. Có rất nhiều bạn đã trải nghiệm cái khóa học này rồi và các bạn ấy cảm thấy cực kỳ hài lòng. Được không ạ? Các bạn có muốn biết thông tin thì có thể chủ động nhắn tin cho chị Huyền Vũ hoặc là nhắn tin cho các anh chị trong admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy ngày hôm nay chị muốn nói với các bạn đó chính là những cái tác phẩm thơ chúng mình sẽ đi cùng với nhau về phần kiến thức. Và bài thơ đầu tiên chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ, thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Đúng không ạ? Thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Chúng ta có tác giả Quang Dũng Đúng chưa nào? Chúng ta có tác giả Quang Dũng Các em có còn nhớ gì về tác giả Quang Dũng không? Các bạn có còn nhớ gì về tác giả Quang Dũng không ạ? À chị ơi, khóa học kiến thức nền và khóa cốt văn khác gì nhau ạ? Khóa kiến thức nền nó chính là cái khóa nền tảng cho khóa cốt đấy Tức là khóa cốt là học về phương pháp viết Còn lại khóa kiến thức nền là cung cấp kiến thức về các tác phẩm văn học Ok chưa? Nhá, lưu ý giúp chị, lưu ý giúp chị Rồi, ok chưa Các bạn mà cứ cái học cái khóa này xong Các bạn học khóa luyện đề xong là đẹp <laughs> Nhá, tư vấn cho là như vậy Nhá, rồi các bạn ơi, Quang Dũng này Trước tiên Khi mà tìm hiểu về một tác giả nhá Chị khuyên các bạn lên chia ra thành hai phân đoạn Được không ạ? Một là cuộc đời Và hai là sự nghiệp sáng tác, sự nghiệp văn học Ok chưa ạ? sự nghiệp sáng tác, sự nghiệp văn học khi học về một tác giả chị khuyên các bạn là các bạn nên chia thành như thế này. Các em sẽ cảm thấy rất là dễ học luôn. Thực sự là như vậy các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ học luôn. Ok chưa nào? Các bạn sẽ cảm thấy rất dễ học. Ví dụ, tác giả Quang Dũng về cuộc đời, chúng ta thấy rằng đây là một con người rất là đa tài. Phải không ạ? Là một con người vô cùng đa tài. Quê là ở đâu nhỉ? Quê ở Phượng Trì Đan Phượng nay thuộc về Hà Nội Đúng không ạ? Quê ở Phượng Trì Đan Phượng nay thuộc về Hà Nội Ok chưa nào? Rồi chúng ta thấy rằng là Quang Dũng ấy đã từng làm thầy giáo đấy Dạy ở một trường tư ở Sơn Tây đấy Nhưng mà sau đó thì đã đi học về trường trung cấp quân đội Và sau đó thì đã gì ạ? Hoạt động cách mạng Và cụ thể là trong những cái năm tháng đầu tiên Thì Quang Dũng đã hoạt động cách mạng tại binh đoàn Tây Tiến Trung đoàn 52 binh đoàn Tây Tiến Ok chưa ạ? Và từng giữ chức vụ đại đội trưởng nhá. Hãy lưu ý giúp chị từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Có thể thấy rằng là đây là một nhà thơ chiến sĩ. Ok không ạ? Còn nói về sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Quang Dũng thì chúng ta thấy rằng tác giả này ấy như thế nào nhở? Đề tài thường lựa chọn là gì nhở? Giọng thơ là gì nhở? Đề tài thường lựa chọn là gì? Giọng thơ là gì? Đề tài là gì nhở các bạn? À ok, để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái này thì các em có thể nhìn vào trong đây ạ. Chị có một cái cuốn sách này giúp cho các bạn học rất là dễ về kiến thức nền. Đó chính là bộ sổ tay văn học. Ok. Rồi đề tài người lính và quê hương đúng không? Đây các bạn nhìn này, thấy không ạ? Được chưa? Các bạn nhìn vào đây nhá. Đây là sách của chị, đây là chị có toàn quyền sử dụng. <laughs> chị có thể ghi vào đây bất cứ một cái gì các bạn nhìn thấy ở đây này. Trước tiên nhá, nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? Là một người nghệ sĩ thứ nhất đa tài. Ok chưa ạ? Rồi, đề tài thường lựa chọn đó chính là đề tài về người lính và quê hương xứ đoài mây trắng. Mang trong mình phong cách thơ được khái quát lại bởi bốn cái cụm từ đó là hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Được không ạ? Và ông ấy là một nhà thơ chiến sĩ. Và đây là một trong những cái cây viết tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Và nhắc tới nhà thơ Quang Dũng ấy thì chắc hẳn rằng là các bạn cũng sẽ nhớ tới một cái câu nói, một cái nhận định rất là nổi tiếng. Đó chính là gì ạ? À đó chính là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Có nghĩa là viết nhiều nhưng mà những viết rất là ít chị xin lỗi, viết rất là ít nhưng mà mỗi cái tác phẩm đấy đều có cái giá trị. Được không ạ? Nhá, đều có giá trị. Ok chưa nào? Được không ạ? Thì đấy, chúng ta có ở đây là gì ạ? Chúng ta có ở đây là về tác giả Quang Dũng nhá. Đây, ở đây chị có một cái phần phân đoạn nho nhỏ viết về Quang Dũng. Nhiều người cứ hỏi là tại sao chị cứ hay cho những cái bài tập mà viết phân đoạn về các tác giả làm gì? Thật ra các em không biết được ý đồ của chị. Khi mà các em đã viết được một cái phân đoạn về tác giả rồi nhá, thì khi mà các bạn làm... Uh, dạng đề nghị luận văn học ấy ở trong cái luận điểm số 1 hoặc là trong cái phần mở bài các em hoàn toàn có thể đưa cái phần diễn đạt đó vào mở bài hoặc là vào cái phần luận điểm số 1 đấy thậm chí là trong lúc các em viết các em phân tích cái tác phẩm đấy các em cũng hoàn toàn có thể sử dụng ok chưa ạ ở đây chúng ta có Quang Dũng được biết đến trong nền văn học Việt Nam hiện đại với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài, làm thơ, vẽ tranh, soạn nhạc, viết kịch, viết truyện. Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Trong quá trình sáng tác thơ của mình thì thơ ông nổi bật với sự hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn, tài hoa và ông là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok chưa ạ? Nhá, được không nào? Được không, được không? Rồi, đấy, Tiếp tục này, các bạn sẽ nhìn thấy ở trong phần này là có một số những cái đoạn thơ và bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Quang Dũng. Thì chị muốn nói với các bạn, đây chính là những cái phần kiến thức mở rộng. Đặc biệt khi các bạn ôn thơ thì các bạn cũng nên ghi nhớ lấy một vài cái đoạn thơ này nhá Nên ghi nhớ lấy một vài cái đoạn thơ này Ví dụ đôi mắt người Sơn Tây Vầng trán em mang trời quê hương Mắt em như giếng nước thôn làng Tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm Em đã bao ngày em nhớ thương Nên nhớ những cái đoạn thơ này Ok chưa ạ? Và đây chúng ta chuyển sang phần tác phẩm nhé ở trong phần tác phẩm, hãy lưu ý giúp chị, các em luôn luôn chia ra thành hai phần nội dung chính giúp chị nhé. Hãy nhớ là hai phần nội dung chính. Nội dung thứ nhất là hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, mục đích sáng tác của bài thơ này. Số 2 nhỏ chúng ta cần ghi nhớ, đó chính là nội dung của tác phẩm này bao gồm những nội dung chính nào. Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ thấy bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng được viết vào năm 1948. Đây là gì ạ? À, đây là những cái năm đầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp Và ở đây chị đã đưa ra cho các bạn một cái tiến trình Chị nghĩ là khi mà học về hoàn cảnh ra đời ấy Thì các em cũng nên tự tự gọi là gì ạ? Là khoa học, tự khoa học hóa cái tiến trình đó Bằng cách như vậy được không ạ? Để cho cái thòng dòng thời gian nó trôi xuôi đi Thì bao giờ các em ghi nhớ cũng dễ dàng hơn Ví dụ như ở đây nhá 1947 là Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến từng giữ chức vụ đại đội trưởng được không ạ? Đến năm 1948 thì sau một khoảng thời gian không lâu điều chuyển sang đơn vị khác được không nào? Và cũng trong cái năm đó, cuối năm 1948, khi mà Quang Dũng ông ấy đang tham gia một cái đội thi một cái đại hội thi đua ở làng Phú Lưu Tranh thì biết bao nhiêu những cái nỗi nhớ về những người đồng chí đồng đội đã quay trở về và thúc giục Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến này được không ạ? Bài thơ này thì ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến nhưng sau đó khi mà in lại thì tác giả đã đổi tên thành Tây Tiến. Được không ạ? Nhá, thì đấy là thông tin về tác phẩm xong. Đối với nội dung của bài thơ Tây Tiến, đây là những cái phần là dẫn chứng liên hệ mở rộng này. Nếu đây, đây là phần bố cục chị chia. Đây các em ơi, nếu như để học về tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thì các em sẽ hết sức lưu ý giúp chị, chúng ta sẽ phải chia bố cục ra thì cái phần phân tích của chúng mình mới dễ dàng được, phải nắm nội dung theo cái đầu như thế này thì các em mới mới chủ động được. Kể cả trong việc học kiến thức nền của tất cả những cái tác phẩm khác thì các em cũng nên làm như thế nhá. Nên làm như thế giúp cho chị Ok chưa ạ? Học bất cứ kiến thức nền của tác phẩm nào các em cũng nên là cũng nên làm như thế. Tức là các em nên chia ra thành các cái đầu mục như vậy để các em học cho dễ nhá. 14 câu thơ đầu, hình ảnh người lính Tây tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ. 8 câu tiếp, kỷ niệm về đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại vào một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. 8 câu tiếp, Hình tượng người lính Tây Tiến hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Và bốn câu thơ cuối cùng là khúc vĩ thanh được không ạ? Những cái vấn đề chính mà người ta thường hỏi các bạn khi vào bài Tây Tiến là gì? Đấy là một trong những cái vấn đề mà các bạn rất hay đặt ra cho chị. Bản thân chị thì nghĩ rằng nếu như đề thi vào bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, khả năng rất cao người ta sẽ cho các bạn đi phân tích một cái đoạn thơ, sau đó từ cái việc phân tích đoạn thơ đó sẽ suy ra ví dụ về phong cách nghệ thuật hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn, tài hoa của Quang Dũng hay là suy ra về một cái gì đó chất nhạc trong thơ Quang Dũng, chất họa trong thơ Quang Dũng. Thường đề thi sẽ là như vậy. Ok không ạ? Thường thì đề thi sẽ là như vậy. Nếu như các bạn cần thêm những cái phần liên hệ mở rộng thì ở trong phần cuối này chị cũng để những cái phần liên hệ mở rộng rồi. Đấy, bạn nào mà không muốn tham gia các khóa học mà muốn mình chủ động tự học thì các em cũng có thể học đây. Cái phần liên hệ mở rộng đây. Được không ạ? À? Phần liên hệ mở rộng đây nhá. À đây là cuốn bộ sổ tay văn học đây Nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn cũng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn nhá được không ạ? Các bạn nhìn này Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn mở rộng về cái gì luôn Ghi ở trong này Được không ạ? Hay là đây được không ạ? Mấy tầng mây gió lớn mưa to, dốc pha điên chị cánh anh thổ, đèo lũng lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi, không tiếc tuổi xanh. Được không ạ? Đây là cuốn sổ tay văn học, trời ơi, chỉ mang ra để minh họa thôi mà các bạn hỏi nhiều quá. Được không ạ? Đây là sổ tay văn học của chị nhá Chỉ mang ra để minh họa thôi mà các bạn hỏi nhiều quá <laughs> Các em ơi Xong Xong xong xong Xong nhá, xong nhá Rồi tiếp tục Bây giờ chuyển sang tiếp theo Việt Bắc Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu nhá Chị cũng không nhớ là giá sách này là bao nhiêu nhở Cái quyển thơ riêng này là bao nhiêu nhở Chị Huyền Vũ coi đấy á Cái quyển thơ riêng này là bao nhiêu em cái bộ này là bao gồm 3 cuốn đấy Cái tập 1 này chị đang dở cho các em xem để học cùng các bạn này Nó là cuốn thơ Chúng mình còn hai cái cuốn văn xuôi nữa cơ Phan cứng được tặng sách không chị ơi Không Những cái bạn nào mà nhiệt tình nhất là chị sau Sắp tới chị có một món quà đặc biệt lắm nhá Cứ nhiệt tình như thế đi Chắc chắn là em sẽ nhận được quà từ học văn chị Hiên là cái chắc chắn Cuốn này có giá là bao nhiêu hả Huyền? Chị tự nhiên chị quên mất dạo này chị bị kiểu như là bị bị hơi lác một tí ấy À hôm nay ôn mấy tác phẩm đấy chị Chúng ta lượt hết qua thơ luôn nha em nhá Chúng mình lượt hết qua thơ luôn Tức là chị sẽ chỉ đi vào những vấn đề trọng tâm thôi Lượt hết qua thơ một lượt Không ôn trọng tâm vào tác phẩm nào cả Mà lượt hết qua bốn cái tác phẩm thơ chính Được không ạ? À? Nhá Chắc em phải nhiệt tình lắm Đúng rồi Phải cố gắng lên Huyền ơi em trả lời chị cái Huyền Vũ trả lời chị cái nhỉ Để chị biết chị phản hồi lại cho các bạn ý À ok Rồi đấy chị Huyền Vũ phản hồi cho các bạn rồi đấy Các bạn ơi anh nắm tay em sôi nổi vụng về mà nói vậy trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu Đây xin mời các bạn ơi, đây nhà thơ tổ hữu nhá Nhà thơ tổ hữu, các bạn nhìn này Thứ nhất Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Chính xác luôn, đúng không ạ? Là một nhà thơ chiến sĩ Chặng đường thơ song hành cùng chặng đường cách mạng Tại sao nó như thế? Bởi vì là Ông này hay lắm nhá, tác giả này hay cực kỳ Cứ mỗi thời điểm nào đấy đi qua chặng đường cách mạng à, Trước khá, trước cách mạng này Rồi thì kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ Thời điểm nào cũng cho ra đời những cái tập thơ gắn liền với thời đại lịch sử luôn Được không ạ? À? Nhá, phong cách thơ của nhà thơ này cực kỳ đặc trưng Chữ tình chính trị, được không ạ? À? Quan niệm thơ hay không? Viết thơ phải xứng đáng là người chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết sung phong. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết như vậy rồi. Và với một cái người mà yêu nước đến cái độ mà anh gì ạ? À? Anh nắm tay em sôi nổi vụng về mà rất chân thật đúng không ạ? À Trái tim anh đó rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều phần cho thơ và phần để em yêu Thì các bạn phải biết như thế nào rồi đấy Và ngoài vai trò là nhà thơ thì ông còn là một nhà chính trị tài ba các bạn nhé Còn là một nhà chính trị tài ba Ok không ạ? Rồi đây là cái đoạn văn thì các bạn sẽ tự viết nhá Đấy là thông tin về tác giả Tiếp theo thông tin về tác phẩm Chúng ta có hoàn cảnh sáng tác này Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu được sáng tác vào tháng 10 năm 1954. Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, các cơ quan trung ương đảng rời chiến khu Việt Bắc trở về với thủ đô Hà Nội. Tố Hữu cùng cũng là một trong số những cán bộ mà đã gắn bó rất nhiều năm với Việt Bắc, nay từ biệt chiến khu để về xuôi. Bài thơ như được viết trong cái buổi gì ạ? Bài thơ được viết trong buổi chia tay lưu luyến đó. Và tác phẩm được in trong tập thơ cùng tên sáng tác trong giai đoạn 1946-1954. Bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ Việt Bắc. Đây, cách ghi nhớ hoàn cảnh. Chị đã nói rồi, cứ để cho cái hoàn cảnh đó xuôi theo cái dòng thời gian giúp chị được không? Nhóm này ta học bao nhiêu buổi vậy chị? Nhóm này chúng mình sẽ chỉ học một buổi duy nhất ngày hôm nay <laughs> thôi chứ không học bao nhiêu buổi cả. Còn lại chị phải dành thời gian để cho các bạn học sinh của chị bởi vì các bạn ấy rất là cần chị Vân biết mà đúng không? Chị còn rất là gì ạ? À? Chị có mấy lớp cơ và chị phải dành thời gian nghiên cứu để đồng hành cùng với các bạn ý. Đấy. Chị ơi lưu lại video được không ạ? À? Được chứ, một lát nữa chị sẽ lưu lại cho em nhá. Được không nào? Ở đây các bạn nhìn này, các em có thể nhớ theo tiến trình Chị đã bảo rồi khi các bạn xuôi theo cái dòng thời gian á Thì các em sẽ cảm thấy nó rất là đơn giản Đúng không ạ? Tức là chúng ta không nhớ theo kiểu ngược là 2021 này Nhớ về 1995 này Nhớ về gì ạ? À nhớ về 1986 này Chúng ta không nhớ kiểu vậy Mà đây chúng ta nhớ xuôi Các bạn nhìn nhá Nhìn vào đây là các bạn sẽ thấy này Ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 Ta giành thắng lợi trên chiến trường Điện Biên Phủ 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Tháng 10 năm 1954, các cơ quan Trung ương Đảng rời chiến khu Việt Bắc tiếp quản thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện trọng đại và chính trong cái sự kiện chính trị thời sự quan trọng này, Tố Hữu đã viết bài thơ để nói về cuộc chia tay giữa cán bộ miền xuôi và nhân dân Việt Bắc. Nhưng theo lời tâm sự của Tố Hữu ấy, thì đây không chỉ là cái cuộc chia tay giữa cán bộ miền xuôi và nhân dân Việt Bắc đâu, mà đây là một cái cuộc chia tay giữa gì ạ? Cái người cách mạng với chính cái phần đời đã gắn bó của mình. Ok chưa nào? Rồi đây là những cái phần à, mở rộng chị không nói nhé. Các bạn ơi, đây là bố cục phân tích Thấy dài không? Nhưng mà tự nhiên vì nhìn vào đây mình cảm thấy bài kiểu bài à, bài bài à, Việt Bắc của của nhà thơ Tố Hữu kiểu cảm giác ngắn ơi là ngắn đúng không? Đúng không? <laughs> Chắc em khóc mất. Làm gì đến mức đấy, đúng không ạ? Làm gì đến mức đấy? Các bạn ơi, nhìn này. Nhìn này bố cục phân tích này, tự nhiên thấy nó cực kỳ khoa học luôn. Mà ban đầu thì chúng ta nhìn 90 câu của Việt Bắc chúng ta hãi kinh khủng luôn ấy. Thực sự là như thế Kiểu hãi kinh khủng luôn ý Thế nhưng mà gì ạ, à, khi mà nhìn vào đây thì mình thấy nó cực kỳ khoa học 8 câu thơ đầu mang nội dung là khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Nếu như các bạn có sách giáo khoa ở đấy thì các bạn có thể bỏ ra và gạch vào luôn nhé. 12 câu thơ tiếp, những năm tháng chia ngọt sẻ bùi của đồng bào Việt Bắc với cán bộ cách mạng. 22 câu thơ tiếp, khẳng định lòng trung thủy tình nghĩa và tái hiện vẻ đẹp, vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc. Ok chưa ạ? 10 câu tiếp, bức tranh tứ bình 10 câu tiếp tái hiện lại những kỷ niệm của ngày tháng kháng chiến gắn với thiên nhiên Việt Bắc 12 câu tiếp những con đường ra trận Việt Bắc những con đường ra trận và 16 câu cuối được không ạ? À? Người ra đi nhớ Việt Bắc cũng chính là nơi ghi dấu bao hoạt động của Trung ương Đảng và Chính phủ. Ok chưa? Các bạn ơi, lưu ý nhá, đây là cái phần nội dung kiến thức hãy gạch vào trong sách giáo khoa của mình nhá, hoặc là ghi nhanh vào để các bạn có thể ghi nhớ được nhá. Ghi nhanh vào giúp chị để các bạn có thể ghi nhớ. Được không nào? Nhá, ghi nhanh vào để chúng mình có thể ghi nhớ. Rồi còn đây là cái phần phân tích rồi thì chị không nói Nhiều lắm, dài lắm, dài kinh khủng luôn đó Trời ơi Trời ơi, thấy chưa Thấy chưa, liên hệ mở rộng này Liên hệ mở rộng nhá Liên hệ mở rộng Tương tự đối với đất nước Tương tự đối với đất nước. Được không ạ? À? Tương tự đối với đất nước. Các bạn nhìn vào đây các bạn thấy không ạ? À? Tương tự đối với đất nước. Các bạn thấy không? Tương tự đối với đất nước này, nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thể loại sở trường là trường ca. Đề tài là đất nước và con người Việt Nam, phong cách thơ, tài hoa uyên bác, truyền thống trang trọng chữ tình, chính triết tính triết luận, Đúng không ạ? Chất chính luận, triết luận Ok chưa nào? Em đọc thấy nó cứ ngắn Trời ơi, tôi đọc mà tôi thấy dài muốn xỉu luôn ấy Mà Linh lại bảo với chị là thấy thấy ngắn thì chị không biết là như nào <laughs> Chị đọc chị thấy dài muốn xỉu luôn ấy Chắc là để mà ngồi mà chép ra thì không biết là hết bao nhiêu gọi là thiên niên kỷ nữa <laughs> Rồi À Mai kiểm tra toán mà lại mê văn chị Hiên thì làm sao ạ? Thì phải đăng ký khóa học của chị ngay để không trùng lịch với kiểm tra toán nữa nhá. Đây là sổ tay văn học em nhé. Rồi, đây. À, về hoàn cảnh ra đời các bạn nhìn này, năm 1971 được không ạ? Kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt. Từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa thì nhà thơ này đã viết, được không nào? 1971 nhá. Rồi cái này là về trích đoạn đất nước này Săn, sách săn 8 cộng có bán riêng không ạ? Có chứ em, có chứ Đây, nội dung tác phẩm này Được chưa ạ? 9 câu thơ đầu lý giải về cội nguồn của đất nước Câu 10 đến câu 42 Là định nghĩa về đất nước Ok chưa ạ? Đây, câu tiếp theo 43 đến 85 từ những người vợ nhớ chồng cho đến đi trả thù mà không sợ dài lâu Đó là chủ thể làm nên đất nước Và 86 đến 89 còn lại là khúc vĩ thanh của bản trường ca đất nước Ok chưa? Nhá, của bản trường ca đất nước Đăng ký kiến thức nền ở đâu vậy chị? Em nhắn tin cho chị Huyền Vũ Hoặc là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Ok chưa nào? Thì các bạn ơi Những cái vấn đề mà chị muốn nói với các bạn ấy Quan trọng nhất là như thế này Khi các bạn đi vào kiến thức của từng tác phẩm thì các em nên sẵn sàng cho cái việc là chăm chỉ mình viết. Cái điều đấy rất quan trọng nhá. Cái việc mà các em chăm chỉ viết là rất quan trọng luôn đấy, thực sự là như thế. Chị sẽ cho các em xem một cái tờ của chị như thế này Các bạn đợi chị một tí nhá Đây chị sẽ cho các em xem một cái tờ như thế này Đợi chị một phút Đây các em ơi Đây Đây chính là cách mà chị cùng với các bạn học về kiến thức nền Nó là như thế này các bạn ạ Đấy ạ Nó khoa học như thế này Tác giả này Đây chính là cái tờ mà chị chị ấy đấy Chị quay video clip khóa học kiến thức nền đấy Nếu như mà các bạn mà tham gia khóa học này là các bạn sẽ thấy thôi Thì ở đây các bạn nhìn này Các em thấy chị làm khoa học không? Mặc dù là mất thời gian cực luôn ý nhưng mà bản thân chị thì cảm thấy là cái việc đấy nó rất đáng Thực sự luôn Nhá Thực sự là là gì ạ Chị thấy rất đáng luôn ấy Đây các bạn có thể nhìn ở đây này Các bạn có thể nhìn ở đây Nhá Các em có thể nhìn ở đây Rồi Chị sẽ phân ra thành cuộc đời Và phân ra thành sự nghiệp văn học Các em có thể bắt chiếc chị Có thể là các em không tham gia khóa học cũng được Nhưng mà các em tự chủ động Các em làm những cái như thế này Thì học cái phần kiến thức nền của các bạn sẽ rất là đơn giản và các em sẽ cảm thấy mình vui lắm mình vui là bởi vì cứ mỗi khi mình ngồi mình viết ra được những thứ như thế này ấy bản thân mình cảm thấy mình khoa học hơn rất là nhiều thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này chị viết nhá đây là chia ra thành cuộc đời sự nghiệp viết rất chi tiết luôn theo đúng cái mảng thời gian luôn này được không ạ về sự nghiệp văn học rồi về tác phẩm hoàn cảnh sáng tác này Chị chia rất chi tiết luôn và viết theo cái ý hiểu của mình để mình trình bày luôn. Đấy các em thấy không ạ? nha nhưng mà trước khi học về kiến thức nền ấy là bao giờ chị cũng làm cái phần này. Có thể là các bạn không làm cái phần này nhưng bản thân chị lại thấy cái phần này nó rất là quan trọng luôn. Đây là cái phần mà chị ngồi chị hệ thống lại mọi thứ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái phần mà chị ngồi lại Chị hệ thống hết tất cả mọi thứ ra là à, à Thơ là có những cái tác phẩm này văn xuôi là có những cái tác phẩm này Đấy, thế xong bắt đầu chị bắt đầu chị ngồi chị nhắc nhớ lại về cái phân kỳ lịch sử trong văn học Việt Nam hiện đại Bởi vì rõ ràng chúng ta biết được rằng là trong cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng mình bây giờ ấy Trọng tâm của chúng ta là vẫn vào chương trình ngữ văn lớp 12 Và trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 12 vẫn là văn học Việt Nam hiện đại Thế là bắt đầu từ cái phần đấy chị trọng tâm vào cái phần này Nhá, được không ạ? À? Mình chị vẫn gì ạ? À? Chị trọng tâm vào cái phần này được không nào? Thì bản thân chị nghĩ rằng khi mà học kiến thức nền ấy, một trong những cái quan trọng nhất là trả lời cho câu hỏi trước tiên là các bạn phải biết các bạn chuẩn bị học những cái gì. Chứ không phải các bạn mơ hồ theo một cái kiểu là hôm nay tôi học tích thì tôi học tác phẩm này. Ngày mai thì gì ạ? Ngày mai thì tôi thích thì tôi học tác phẩm khác. Chị nghĩ là như thế không hợp lý một tí nào hết, thực sự là như vậy. Trước tiên là các bạn phải vạch hết ra Kể cả là các bạn học môn gì Ngày hôm nay các bạn có ý định là tôi sẽ có một cái chiến dịch dài hay ngắn hạn cho cái việc ôn tập đó Và tôi trọng tâm vào tôi ôn phần nào Thì cũng đồng nghĩa với cái việc là các bạn phải list hết ra tất cả những cái thứ mà các bạn phải học Nó giống như chị gọi nhá Tất cả những cái phần này chị liệt kê ra ở đây là cái mục tiêu cho bản thân mình đây là cái mục tiêu cho bản thân mình Là mục tiêu của chị sau cái thời điểm này Là chị sẽ phải ôn hết tổng cộng là 14 cái tác phẩm này Ví dụ là như thế Mục tiêu của tôi là như vậy Ok không ạ? Mục tiêu của tôi là như vậy Thế sau khi mà bắt đầu tôi bắt đầu bắt tay vào học rồi Thì tôi cảm thấy rằng cái phần này là cái phần rất là quan trọng Sau tôi ôn cái phần này xong Bắt đầu tôi đi sang cái phần này Và bắt đầu tôi học về Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng đây Và tôi tỉ mỉ, tôi từng chút, từng chút một tôi ghi lại Và tôi tự nói lại Tự phát biểu lại thành lời của tôi được không ạ? Chị lấy một cái ví dụ đơn giản như ở trong này nhá Các bạn nhìn thì các bạn có thể không hiểu Nhưng khi mà các bạn nghe chị nói rồi thì các bạn lại cảm thấy rất là hiểu Chị lấy một cái ví dụ đơn giản ở đây Nó là tác phẩm Tây Tiến Và cụ thể ở đây là hoàn cảnh sáng tác Đã nói rồi Nhớ về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Thì cứ xuôi theo cái chiều lịch sử mà học Được không ạ? Đây các em nhìn vào đây các bạn sẽ thấy này Năm 1947 Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến và trong thời gian gì ạ? À trong thời gian mà hoạt động ở đây thì đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng. Đến năm 1948, Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác được không ạ? Và cuối năm 1948 khi rời xa binh đoàn của mình chưa lâu, tham gia một đại hội thi đua ở làng Phủ Lưu Tranh, Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến. Bài thơ này ban đầu thì có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng khi in lại thì đã được đặt tên thành Tây Tiến và in trong tập thơ Mây Đầu Ô xuất bản năm 1986. Khi hỏi rằng tại sao lại bỏ từ nhớ đi thì Quang Dũng đã trả lời tựa theo ý là gì ạ? Chỉ cần nhắc tới Tây Tiến thôi là nỗi nhớ niềm thương đã quay trở về rồi Thế nên đặt từ nhớ ở trước Tây Tiến là Thừa Thái Ok chưa ạ? Nhan đề bài thơ ở đây là Tây Tiến, có nghĩa là tiến về phía Tây. Đây là tên hiệu của một trung đoàn vệ quốc quân được thành lập vào mùa xuân năm 1947 với nhiệm vụ là bảo vệ vùng biên giới phía Tây, kết hợp với bộ đội Lào, bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc, kết hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sinh lực địch và cụ thể là thực dân Pháp. Được không ạ? Thành phần chủ yếu của binh đoàn này là thanh niên trí thức Hà Nội, bao gồm học sinh, sinh viên, được không ạ? Họa sĩ, các nhà văn, nhà thơ vân vân và họ phải chiến đấu trong một cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn và gian khổ. Ok chưa nào? Các bạn ơi, các bạn hiểu không? Đấy. Nhìn mới đầu thì không hiểu. Nhưng sau khi nghe mà chị giải trình xong thì lại cảm thấy như nào ạ? <laughs> hiểu hơn đúng không? Thì đấy cái cách học là như vậy. Bản thân chị nghĩ rằng là khi mà các em bắt đầu một cái buổi tổng ôn ấy Các em nên đặt ra mục tiêu trước Khi có mục tiêu rồi Chúng ta bắt đầu chia nhỏ những cái vấn đề đó ra và đi sâu vào từng vấn đề Nhá Chúng ta chia nhỏ cái vấn đề đó ra và đi sâu vào từng vấn đề Ok không nào? Và sau khi đi sâu vào từng vấn đề như vậy xong thì các bạn gạch ý ra Và sau đó các bạn tự nói lại bằng cái gì ạ? À các bạn tự nói lại bằng cái lời văn của mình Nhá các bạn tự ngồi, các bạn tự trình bày, các bạn tự nói lại bằng lời văn của mình Ok chưa? Thì chị nghĩ rằng là học theo cái cách đó sẽ rất là hiệu quả và các bạn sẽ cực kỳ là dễ ghi nhớ luôn đấy. Thực sự là như vậy, cực kỳ là dễ ghi nhớ luôn nhá. Thì chị hy vọng rằng là sau cái buổi ngày hôm nay chị phát trực tiếp cùng với các bạn như thế này, các em sẽ cân nhắc thêm về cái việc là liệu rằng mình có cần phải ôn lại về kiến thức nền hay không hay mình đã chắc chắn rồi nếu như mình muốn tự học ôn lại về kiến thức nền thì mình sẽ đi theo cái hình thức như thế nào được không ạ? À? Mình sẽ đi theo cái hình thức như thế nào? Thì bản thân chị nghĩ rằng là đây là một cái cách rất hiệu quả Nếu như có thể nhá Các bạn có thể các em sẽ rủ nhau học được là cũng là một cái rất là tốt nhất Được không ạ? À? Nhá Ừ, buổi tổng ôn này thì có trong khóa học không ạ? Trong khóa học kiến thức nền của chúng mình thì sau khi chúng mình học xong hết tất cả mọi thứ thì mới được tổng ôn nha em nhá. Được không? Nhá, Ly nhá, lưu ý giúp chị. Học mà không đủ thời gian. Thật ra thì chị nghĩ là những cái lý do các em nói rằng không đủ thời gian nó chỉ là bao biện thôi. Còn cái gì cũng đủ thời gian hết, chị nghĩ là như thế. Thực sự luôn đấy, cái gì cũng đủ thời gian hết. Chỉ là các em chưa đặt tâm trí vào trong đó thôi. Còn nếu như mà các bạn đã thực sự nghiêm túc đặt tâm trí vào trong đó rồi thì chị tin chắc rằng là nó sẽ rất là đủ thời gian vừa vặn thời gian cho các bạn nhá. Ok không nào? Rồi, các bạn ơi, tình hình là ngày hôm nay chúng mình chia sẻ với nhau đến đây thôi. Chị hy vọng rằng là các bạn đã học hỏi được một điều nho nhỏ nào đó để bản thân mình có động lực hơn trong việc học môn văn. Và chị chúc cho tất cả các bạn trong năm nay 2021 bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, tất cả các bạn đều sẽ đạt số điểm 8 cộng hoặc là 9 cộng theo mong muốn của các em nhá. <laughs> Được không nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé.